Quang Hà xin kính chào quý Phật tử và các bạn. Kính thưa quý Phật tử và các bạn, hàng năm vào mùa mưa, chư Tăng Ni an cư để thúc liễm bản thân, trao dồi giới thân huệ mạng. Trong ba tháng này, Tăng đoàn kết tập lại, tu tập thanh tịnh, phát sinh phước báo vô tận. Nương Đức trên Sư Phụ cùng chư Tăng Chùa Ba Vàng, câu lạc bộ quốc Vàng tập tu lục hòa cũng phát nguyện tu tập các công đức lục hòa theo ba tháng trong mùa an cư của chư Tăng để tăng trưởng trí tuệ và phước lành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 trong hương đón quang minh thập phương giới cúng dường nhật thiết Phật tôn Pháp chư Bồ Tát vô biên thân văn chúng cập nhật thiết thân hiền duyên khởi quang minh đài xưng tính tác Phật sự phổ huấn chư chúng sinh Giai phát bồ đề tâm viễn lý chư vọng nghiệp viễn thành vô thượng đạo.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 mong cầu được nương tựa tam bảo, nương theo mùa an cư kiết hạ của chư Tăng, mà phát tâm tu tập hành trì Pháp bảo để tăng trưởng công đức phúc lành, ngõ hầu mong được bình an hạnh phúc cho gia đình và gieo nhân lành giác ngộ giải thoát trong các kiếp vị lai. Nay chư Tăng Chùa Ba Vàng chúng con, vâng theo sự chỉ dạy trên Sư Phụ, sự cắt cử của Đại Tăng, và thể theo sự thỉnh cầu của các quý Phật tử mà tác lễ dẫn chúng tụng kinh trong chương trình tu tập theo mùa an cư kiết hạ để các Phật tử được nương theo tu tập. Nương oai lực tam bảo, chúng con xin thỉnh các đức hộ pháp chư thiên chư thần cùng các chúng quỷ thần, các chúng hữu duyên trong pháp giới và các chúng trong cõi tâm linh mà các tín chủ đã bật về chương trình này, đồng hoan hỷ văn tập về đây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 đại từ đại bi thương chúng sinh ơi đại hi đại xa cứu hàm thương ơi tướng đẹp sáng người dùng sáng nghĩa chúng à, có chí à, tâm à, thành đảnh lên chí tâm đảnh lễ ơi tất cả chư phật ba đời tôn hư không có pháp giới chỉ tâm đảnh lễ ơi tất cả chính pháp ma ba đời tồn pháp pháp giới chỉ tâm ma đảnh lễ ơi tất cả tăng à, bậc à, hiền thánh à, ba đời tôn hứa không khâm pháp giới ca mâu ni à. nam mô phật na à, bổn à, sư thích ca mâu ni nam mô phật na bổn sư thích ca mâu Kính gieo nhân gì để được đủ duyên hướng dẫn hồi chúng tu lục hòa tu trong giữ ngàn thứ pháp lời hay cùng các người phạm hành dùng chung cố không có tướng bồn sèn pháp này đang kinh đang này đáng kính đáng quý chớ để quên mất chân kiến hiền thanh được xuất yêu cai thầy như thế muốn các người phạm hành cùng đồng pháp này cũng đáng kinh đáng quý chớ để quên mất nếu được đồ lợi dưỡng nên nhớ phân phá chớ khởi tướng tham như thế các thì khéo nên hiếu này đó là tỳ kheo có pháp lục trọng này đang kinh đang quý chớ để quên mất thế nên các tỳ kheo thường nên tu hành thân khẩu y bây giờ các tỳ kheo nghe đức phật dạy sống ngoan hỷ vẫn làm mẹ chúng tụng bài à, kinh số 2 Đức Phật dạy về công đức sáu pháp hoặc kinh kinh đức Phật dạy về công đức sau pháp hòa kinh đức Phật dạy sau pháp hòa kinh đem đến lợi ích lớn cho nhân thiên muôn loài tu sáu pháp hòa kinh khiến cho tranh pháp khiến cho tam bảo được chủ lâu dài lời ích chúng sinh kinh bát đế hoàn đức phật dạy này các tỳ kheo có số pháp tôn trọng nên khéo nhớ nghĩ thực hành thì tranh pháp có thể được chủ lâu dài kinh du hành đức phật dạy này các tỳ kheo lại có sáu pháp bất thôi làm cho tránh pháp tăng trường không bị hao tổn đó là sau pháp hòa kính kính đại phương quang phật hóa nghiêm đức phật dạy vì thường xuyên tu tập mà sau pháp hòa kính nên có thể làm cho dòng giống tăng chẳng sức Tiểu kinh rừng sừng bò đức phật dạy này các tỳ khéo nếu từng hành sau pháp hòa kinh thì dù ở đông tây nam bắc theo chốn nơi đi hoang rừng hoặc đi đèo khiến cho các tỷ kheo đạt được an lạc xa lìa các sự tranh chấp cho đến sau khi ta nhập niết bàn đều khiến cho các chúng tỷ kheo dù ở nơi an lạc như ta hiện tại ở đời thuyết pháp giáo hóa chúng sanh chẳng khác tu sáu pháp hòa kính là xa món chân chánh tăng già thanh tịnh kinh đại bảo tịnh đứng. Phật dạy Sa môn là người tuyển tránh sáu căn liệu đảng sáu thông chuyên niệm sáu niệm an trụ sáu kinh pháp và hành sáu trọng pháp người như vậy mới gọi là Sa môn chân chánh kinh trung bổ đức Phật dạy này các tỷ kheo sau pháp hòa kinh cần phải ghi nhớ tạo thành kính đưa đến hòa đồng đưa đến không tranh luận hòa hợp nhất trí nhìn nhau với cặp mắt ai kính như vậy gọi là tăng gia thanh tịnh tu sáu pháp hòa kính được niết bàn kính châu na đương phật dạy sáu pháp hòa kính là pháp khả ái là pháp khả lạc khiến cho ai niệm khiến cho tôn trọng khiến cho phụng sự khiến cho cung kính khiến cho tu tập khiến cho hòa thuận được là xã môn được sự nhật tâm được sự tinh cần chứng đắc niết bàn tu sáu pháp hòa kinh đưa đến hạnh phúc kinh tiểu bộ chứng phật dạy này các tỳ kheo có một pháp khởi lên ở đời khi khởi lên đem lại hạnh phúc cho nhiều người đem lại lợi ích cho nhiều người đem lại hạnh phúc cho chư tiên và loài người đó chính là pháp hòa kinh tu sáu pháp hòa kinh được gặp tất cả chư phật kinh quán di lặc bồ tát thường sinh đầu xuất thiên đức phật dạy những chúng sinh nào nếu tu các nghiệp thanh tinh thực này sau pháp hoa kính kiên định không nghi ngờ sẽ được sinh lên cõi trời đâu xuất gặp Bồ Tát Di Lặng và theo Bồ Tát xuống lại cõi diêm phù để được nghe pháp để nhận vào đời vì lai được gặp tất cả chư Phật đời hiền kiếp tu sau pháp hòa kính làm thầy dẫn đường kinh đại tập đức Phật dạy nên một lòng cầu Pháp không nhàm chán Thường muốn nói rộng trí không mỏi mệt đành chống Pháp dựng cờ Pháp dùng mặt trời trí tuệ xua tan ngu si đèn tối tu sâu Pháp hòa kính thường làm thầy dẫn dắt Làm đèn sáng cho đời đây là ruộng phước cao quý nhân làm an ổn chúng sinh được công đức thù thắng mọi người đều tôn trọng tu sáu pháp hòa kinh đem đến lợi ích lớn quả bao lớn làm lợi ích cho nhân thiên và muôn loài như vậy để từ chúng con nguyện tinh tấn phụng hành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 là diền mối giúp hành giả dễ cởi bỏ kiêu căng ngã màn, sống trong chúng như nước với sữa, không thấy có mình, luôn luôn mong điều lợi ích đến người. Đức Thế Tôn tâm từ quảng đài, chỉ dạy cằn kẻ, giúp chúng con được nương tựa an tu chánh đạo, chính là Pháp lục hòa cộng trụ. Qua văn kinh chúng con hiểu được, muốn đạt giải thoát thì phải có tâm chân quý, luôn luôn nhớ nghĩ đến pháp lục trọng, kính trọng, giữ mãi trong lòng, đừng cho quên mất. Đó là làm cho thân khẩu ý của mình được nhuần với tâm từ, tình thương rộng lớn, biết san sẻ, giúp đỡ, yêu quý bạn đồng tu, giữ gìn giới pháp lục trọng đáng kính, thường xuyên nhớ nghĩ như mình tự soi gương, yêu quý chính mình, không để quên mất. Chúng con phát nguyện, tinh tấn tu tập, giữ gìn giới pháp, tăng trưởng lục trọng hòa kính, nương tựa thầy tổ tu tập cho đến ngày giải thoát. Chúng con xin hồi hướng công đức tu tập lục hòa cầu đạo Bồ Đề trên Sư Phụ cùng Chư Tăng Ni Phật tử Chùa Ba Vàng, cùng công đức tu tập chương trình ngày hôm nay, hồi hướng cho Chư Tăng Ni Phật tử Chùa Ba Vàng được bình an, mạnh khỏe, thuận duyên tu tập, hoàng truyền Phật Pháp, đời đời kiếp kiếp được nương tựa tam bảo, tu hành sớm giác ngộ viên mãn thần Phật. Chúng con xin hồi hướng cho chính pháp của Phật được tuyên dương mãi nơi đời, ánh sáng Phật Pháp lan tỏa khắp muôn nơi, mọi người ứng dụng tu hành đều được an lành hạnh phúc. Hồi hướng nguyện cầu Bậc Thánh sớm xuất hiện nơi đời để dẫn dắt chúng sinh tu hành cầu vô thường đạo. Nguyện hồi hướng cho các Phật tử các thiện nam tín nữ và tất cả những ai tu tập theo chương trình hoặc hướng tâm tùy hỷ với chương trình, tùy theo phúc báo của mình mà nghiệp chướng tiêu trừ, tai ương tiêu diệt, bình an mạnh khỏe. Sở thiền nguyện tổng tâm, lòng tin tam bảo ngày càng sâu, tâm từ bi đối với chúng sinh tăng trưởng, đời đời kiếp kiếp, dù sinh ra nơi đâu, cũng được nương tựa tam bảo tu hành cầu vô thượng Bồ Đề. Xin hồi hướng cho dịch bệnh COVID-19 sớm được giảm trừ hóa giải ở Việt Nam và trên toàn thế giới, hồi hướng cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, các cán bộ y tế và tất cả những ai đang tham gia công cuộc phòng chống dịch được an lành, mạnh khỏe, trí tuệ sáng suốt để góp sức hiệu quả vào việc đẩy lùi dịch bệnh hồi hướng cho các bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 sớm được bình phục và không có những biến chứng nguy hại đến sức khỏe, thọ mạng sau khi âm tính với COVID-19. Lại xin hồi hướng cho các chúng trong cõi tâm linh mà các tín chủ đã bật về chương trình tu tập cùng các chúng vong linh hữu duyên với Tăng Ni Phật tử Chùa Ba Vàng và các chúng vong linh hữu duyên với chương trình tu tập này được nương công đức này mà tăng trưởng phúc lành xả bỏ lầm mê xa rời chấp trước, hóa giải oán kết với các tín chủ, sớm tái sinh vào cảnh giới an lành, gặp tam bảo tu hành mau thoát khổ. Nguyện cho tất cả cùng kết duyên pháp lữ, nương tựa tam bảo tu hành cầu bồ đề đạo quả. Chúng con nguyện hồi hướng cho hết thảy chư hộ pháp, chư thiên, chư thần, các chúng quỷ thần bảo hộ đàn tràng, cùng các chúng hữu duyên trong pháp giới này,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 các tội chương thấy tiêu trừ đời đời thường ảnh bồ tát đạo nguyện đem công đức tu anh này à, chán giải mười phương khắp tất cả hết thấy chúng con cùng các loài đồng được lên ngôi vô thường à. quý a a phật ơi a nguyện a à, cho chúng sinh ơi a à, hiểu thấu a à, đạo